Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã đến với kênh youtube của Điện tử Nghe nhìn Hải Tuân Thì uh, thưa anh em, anh em đang đi tìm kiếm cho mình một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp uh, tốt nhất, mới nhất trên thị trường đúng không ạ? Uh, thì uh, anh em hãy đến với Điện tử Hải Tuân Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, Điện tử Hải Tuân luôn cung cấp cho anh em những cái dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất và giá cả hợp lý nhất trên thị trường Thì uh, thưa anh em, Hôm nay trên video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm đang rất hot trên thị trường được mang tên là dòng sản phẩm bát tàng hình không tang. Thì à, thưa anh em, à, với nhiều anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp thì con bát tàng hình không tang đã là một cái dòng sản phẩm rất quen thuộc rồi đúng không ạ? Thì à, cái dòng sản phẩm bát tàng hình không tang trên thị trường hiện nay <coughs> đang có rất là nhiều loại thì với những con bát của Tuân Macau thì mình có thể đảm bảo với anh em là không tan tích này có thể test lửa test nước thoải mái thì anh em cần những cái bộ bát có thể test qua lửa khò khò qua lửa hoặc là ngâm nước sôi thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Tuân Băng cao để đặt làm riêng những con bát như thế đây là những con <coughs> đây cho anh em xem một số cái mẫu mã bát tàng hình của nhà Tuân Băng Cao này thế anh em đây là mẫu bát Long Phương mẫu bát <coughs> hoa này bên mình còn rất là nhiều các mẫu bát khác anh em mình có thể đặt làm riêng cho anh em Ờ, các mẫu bát theo yêu cầu nhé anh em muốn làm cái mẫu bát như thế nào chỉ cần gửi hình cho mình là mình sẽ làm cho anh em đúng theo cái mẫu mã nếu mà ở mình không có thì ờ, anh em có thể gửi những cái con bát của anh em lên anh em gửi hai con bát xanh chín lên thì mình sẽ làm được thành một con bát hình cho anh em đúng theo yêu cầu mẫu mã của anh em à, thời gian làm thì cũng chỉ mất tầm 4 đến 5 tiếng thôi thì anh em hãy <coughs> mang bát lên và ngồi đợi thì mình sẽ làm cho anh em thành một con bát rất là hoàn hảo và ok thì à, <coughs> đây mình sẽ cho anh em xem đây là một con bát tàng hình à, Lohaco nhé dòng bát này là bát khiển tiết kiệm pin thì anh em bấm khiển là nó sẽ mở mắt camera đấy anh em nào dùng bát thì đã biết bát nó sẽ có hai dòng là một là bát tự động hai là bát khiển thì những cái dòng bát tự động sóc cái là nó sẽ mở còn những cái dòng bát uh, khiển này thì anh em bấm khiển thì mắt camera nó sẽ mở những con bát này là sạc từ hoàn toàn 100 phần trăm nhé anh em chỉ việc đặt sạc lên và nó sẽ sạc đúng không ạ Đấy, sạc từ 100 phần trăm còn giới thiệu cho anh em đây là một cái cục phát wifi kèm theo Đấy. <coughs> anh em ờ, muốn kết nối vào con điện thoại này thì anh em mang theo cái cục wifi này đi anh em không thích sử dụng những cái bộ màn dây hoặc là màn điện thoại 1280 nó quá cũ rồi thì anh em sử dụng màn wifi kết nối thì cái cách kết nối màn wifi như thế nào thì mình sẽ tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em ở cái video trong video nhé anh em hãy nhớ theo dõi đến cuối để biết được cái cách kết nối ờ, con wifi này <coughs> đây mình sẽ đi test sơ qua cho anh em con bác mình sẽ test sơ qua cho anh em con bát để anh em biết được nó là bát tàng hình Đấy. cách đơn giản nhất thì anh em sử dụng đèn led nhé anh em sử dụng đèn led để à, kiểm tra Đấy. đi chơi thì anh em cũng có thể kiểm tra người ta kiểm tra rất là Đấy. đây anh em nhìn này soi đít bát trong vắt thấy không ạ xuyên được qua tất cả các cạnh những con bát trôn thế hệ cũ ấy thì đảm bảo với anh em là soi và nó sẽ đen ngọt những ờ, mà bát của mình này anh em này soi trong vắt đúng không ạ Ờ, <clears throat> anh em có thể hoàn toàn tắt đèn đi đặt đây nhìn này trong bát bát rất là sáng đấy <clears throat> bao mọi bài test cho anh em anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để thử hàng à, mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em lên cơ sở nào cũng được đấy. cứ ờ, trước khi lên thì liên hệ trực tiếp với mình qua hotline 0844 17 49 hoặc là anh em kết bạn zalo với mình để biết thêm chi tiết nhé còn không làm mất nhiều thời gian của anh em thì mình sẽ đi test con bát này cho anh em xem này mình sẽ xong cả anh em theo dõi màn nhé ok bấm khiển gọi hình ảnh về cho mình kiểm tra lại con màn này trước <coughs> đấy anh em nhìn thấy không ạ màn này lẻ ba đen này mở cho anh em xem rất là sắc nét ok những con bát này thì thời lượng pin của nó chơi đi từ 4 ờ, tiếng đến 4 tiếng rưỡi hoàn toàn tiết kiệm pin <coughs> đây anh em kiểm tra anh em nhìn thấy không ạ một tiếng tứ này mở cho anh em xem tứ nhìn rất là sắc nét luôn nhìn như kiểu là mình nhìn xuyên qua bát nói về các dòng sản phẩm xuyên bát xuyên đĩa thì uh, mình bên mình đang ờ, ra một cái dòng sản phẩm mang tên là đĩa không tang có thể soi xuyên đĩa nhé đĩa sứ bình thường đĩa sứ ờ, bên mình đã đặc chế riêng giống hệt những cái đĩa sứ chợ và nó có thể soi xuyên được thì anh em cần những cái dòng sản phẩm đấy thì có thể liên hệ với mình theo hotline hoặc là kết bạn zalo mình đã giới thiệu những dòng sản phẩm soi xuyên đĩa trên zalo đấy anh em theo dõi này Đó, rất sắc này mở cho anh em xem này ba thâm này Đấy. Mở này đó sân đôi này Đấy, chuẩn xác 100% còn bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn anh em cái cách kết nối wi-fi với điện thoại nhé anh em cần cho mình một cái củ wi-fi thì củ wi-fi này anh em để nó có thể chơi được lâu ấy, thì mình đã chế một cái cục pin rất là to còn anh em muốn lấy thêm muốn thêm thời gian thì anh em có thể mang theo một cái cục sạc dự phòng này đi anh em cắm vào wi-fi như thế này cho mình đấy, đấy là anh em muốn chơi lâu nhé mang cục wifi sạc dự phòng đi cắm vào wifi để wifi ra một góc miễn sao là bác kết nối được mình bật mở wifi lên mà không tắt đó. đèn nó nhấp nháy xanh như thế này là anh em đang kết nối wifi rồi đó. bây giờ mình sẽ đến điện thoại của mình kết nối với cái wifi đó anh em vào phần cài đặt này kết nối này đây wifi của nó đây em kết nối với cái wifi rồi sau đó anh em sử dụng một cái phần mềm là camera vâng anh em anh em sử dụng một phần mềm camera anh em ấn start ok đấy giờ là kết nối rất ok với con điện thoại của anh em rồi đây em nhìn này bấm chuyển gọi hình ảnh lên lẻ ba đen mở cho anh em xem Đấy, rất là ok đúng không anh em sử dụng trực tiếp của con uh, màn điện thoại của mình là màn soi nha anh em đấy <coughs> rất ok đúng không ạ rồi đơn giản thế thôi thì đấy anh em yêu thích cái dòng sản phẩm bát này thì hãy ờ, ấn nút đăng ký kênh và một uh, like cho mình nhé còn mọi chi tiết thắc mắc anh em liên hệ trực tiếp vào hotline hoặc là liên hệ uh, comment xuống phía bên dưới mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em xin chào anh em